Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá rất là mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chúng ta có 4 phiên đầu tuần tăng điểm và điều chỉnh nhẹ một phiên cuối tuần. À, chúng ta mở cửa thị trường ở vùng 1206 tăng lên cao nhất 1258 trước khi đóng cửa ở 1252 với một phiên tuần tăng điểm 50 điểm có thể nói là một tuần tăng giá khá là tốt. Ngoài việc điểm số tăng giá ra thì thị trường tuần qua cũng rất là tích cực. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó thông qua cái giá trị giao dịch của thị trường. Trước đó thì chúng ta biết là trong nhiều tuần liên tiếp ờ, nhiều phiên giao dịch thị trường của chúng ta chỉ đạt được ở mức giá trị giao dịch đâu đó là 9-10.000 tỷ và cá biệt có những phiên xuống dưới 9.000 tỷ. Khối lượng giao dịch chúng ta thường xuyên ở mức là 400 đến 500 triệu cổ phiếu giao dịch nhưng trong hơn một tuần qua thì khối lượng giao dịch của chúng ta à, đạt mức là xung quanh 800 triệu cổ phiếu một phiên và giá chạy giao dịch thì đã trở lại mức là 15-17 nghìn tỷ một phiên ở sàn HOSE. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là giá trị giao dịch của chúng ta tăng hơn 50%, khối lượng giao dịch chúng ta cũng tăng 60%. Điều này cho thấy là dòng tiền thông minh đã quay trở lại thị trường và nó hứa hẹn thị trường chúng ta sẽ tiếp tục trong cái xu hướng tăng giá à, đối với thị trường thế giới thì à, tuần qua thị trường chứng khoán thế giới của chúng ta cũng có những cái mức tăng giá khá là tốt Điều này cũng khá là ủng hộ cho thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phục hồi. À, chúng ta biết chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones từ khi chạm đáy 29.600 Đấy, đã tăng lên mức là 33.000 rồi hiện nay đang đóng cửa 32.800 Dow Jones sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 34.000 đây là một cái mức rất là thuận lợi tức là thị trường chứng khoán Việt Nam đang đồng pha với thị trường chứng khoán thế giới xét về yếu tố tin tức thì uh, tuần qua chúng ta biết là tâm điểm của chúng ta chính là báo cáo việc làm của Mỹ và tỷ lệ thất nghiệp à, với việc là Fed tăng lãi suất 0,75% trong cuộc họp cuối tháng 7 cộng với GDP quý 2 của Mỹ báo ở mức âm 0,9%. Giới đầu tư khá là lo lắng về việc uh, liệu có hay không suy thoái kinh tế. Nhưng mà với dữ liệu việc làm công bố ngày thứ sáu vừa qua thì nó đã phần nào xua tan đi cái nỗi lo về suy thoái cận kề trước mắt. Chúng ta có thể nhìn thấy cái uh, dữ liệu việc làm của Mỹ này Số việc làm được tạo mới trong tháng qua là hơn 500.000 việc làm, 528.000 việc làm, vượt rất xa con số kỳ vọng của giới chuyên gia là 250.000 việc làm được tạo mới và cao hơn tháng trước rất nhiều, tháng trước là 398.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm nay, 3,5%. Chúng ta biết tỷ lệ thất nghiệp 3,5% là mức tốt nhất của Mỹ trong nhiều năm trở lại đây khi Donald Trump còn ờ, nắm quyền thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng chỉ đà dừng được ở mức 3,5%. Đây là mức thấp nhất. Đây chúng ta nhìn. thấy trước khi Covid xảy ra, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng chỉ dừng ở mức 3,5%, 3,5%. Đó, 3,5 3,6%. Đây là mức tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nhiều năm nay. Đó, chúng ta nhìn suốt từ 2006 nhé. 2006 đỉnh cao của kinh tế lúc đó tỷ lệ thất nghiệp vẫn đứng ở mức 4,3 4,4%. Rất là lâu. Rất lâu trước đó Mỹ không đạt được tỷ lệ thất nghiệp 3,5% này. Đấy. À, ngay cả đỉnh cao kinh tế năm 2000 khi bong bóng đốt com xảy ra thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng nằm ở mức là 4,2%. Chúng ta có thể hiểu là trong vòng 30 năm trở lại đây, cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang ở mức rất là thấp. Do vậy cái nỗi lo suy thoái trong ngắn hạn là hầu như không không đúng và không có. Số việc làm được tạo mới vẫn rất là mạnh mẽ, nửa triệu hơn nửa triệu việc làm được tạo mới một tháng. Đấy. À, như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bức tranh tương quan là từ nay đến cuối năm, tức là trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng là có thể nói là cái nỗi lo về suy thoái là hầu như không có. Bây giờ cái duy nhất của giới đầu tư chờ đợi chính là lạm phát và tăng lãi suất của Fed tiếp tục mạnh tay hay không. Tuần tới thì tâm điểm của chúng ta tiếp tục là lạm phát của Mỹ. Và nếu lạm phát của Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt nó hạ nhiệt một cách rất là mạnh thì đồng nghĩa với việc cái nỗi lo về lạm phát có thể được kiềm chế nó sẽ giảm xuống và như vậy thị trường chứng khoán chúng ta sẽ có sức bật à, tâm điểm tuần tới của chúng ta nhé sẽ diễn ra vào chỉ số công bố lạm phát của Mỹ công bố vào ngày 10 tháng 8 à, dự kiến lạm phát của Mỹ tháng này chỉ tăng 0,2% à, so với mức 1,3% của tháng trước và nếu so với cùng kỳ năm trước thì chúng ta biết cùng kỳ năm trước tại thời điểm này thì lạm phát của Mỹ là tăng 0,5%. Như vậy nếu thực tế lạm phát mà giống như dự đoán chuyên gia là 0,2% thì lạm phát của Mỹ sẽ hạ nhiệt từ mức 9,1% xuống 8,8%, không lớn lắm. Nhưng cá nhân tôi nhé, thì tôi lại dự đoán lạm phát của Mỹ sẽ âm trong tháng này. Tức là sẽ âm đâu đó vào khoảng 0,3 đến 0,5%. Nếu thực tế mà lạm phát của Mỹ âm 0,3% thì nó sẽ kéo lạm phát của Mỹ từ mức 9,1 xuống còn mức 8,4%, 8,3%. Còn nếu lạm phát của Mỹ mà âm 0,5 thì nó sẽ kéo lạm phát của Mỹ từ mức là 9,1 xuống 8,1 thì như vậy thị trường sẽ có sức bật rất là mạnh. Vì nếu mà lạm phát của Mỹ âm âm sâu, âm mức 0,5 thậm chí trên 0,5 đưa lạm phát của Mỹ xuống 8%, thậm chí là dưới 8% thì cái lo lắng mà việc Fed tăng lãi suất 0,75 ờ, là ờ, lúc đó sẽ bằng 0 và hiển nhiên là Fed sẽ tăng lãi suất 0,5 thậm chí có thể tăng xuống 0,25 thì thị trường sẽ có sức bật mạnh mẽ. Đấy. Tất nhiên là để dự đoán lạm phát của Mỹ âm thì tôi cũng có cơ sở chứ không phải không. Chúng ta trở lại với ờ, nhân tố chính ảnh hưởng đến lạm phát của chúng ta trong thời gian qua trong năm nay. thì chúng ta biết là giá năng lượng tăng cao đây chính là nguyên nhân chính lớn nhất đẩy à, lạm phát tăng cao tức là lạm phát cộng với lạm phát cầu kéo thì chúng ta biết là giá dầu của chúng ta đã đạt đỉnh vào giữa tháng 6 Đấy, từ mức là US oil từ mức 122 đô hiện nay đã đóng cửa mức 88 đô mà chúng ta biết trong tháng 7 thì giá dầu đóng cửa đứng ở mức là cuối tháng 7 thì đâu đó quanh tầm 97 à, đô như vậy là giá dầu chúng ta giảm hơn 20% so với mức đỉnh của lúc lạm phát mà chúng ta biết đa phần cục thống kê của Mỹ thì hay lấy số liệu tổng kết chốt số liệu vào tuần thứ ba của tháng như vậy là chốt số liệu đâu đó vào ngày là từ 18 đến 23 như vậy thì đấy là đúng cái giai đoạn mà giá năng lượng cao nhất và sau đó là giá do năng lượng lao dốc một mạch nếu chúng ta tính chốt số liệu vào tuần thứ ba thì giá năng lượng của Mỹ giảm 20 20% nên hoàn toàn có thể kéo lạm phát tháng 7 âm. Đấy là điều rất bình thường. Vì lạm phát tháng 6 là nó đang phản ánh cái đà tăng của giá dầu. Chúng ta biết là tháng 6 thì lúc đó giá dầu chúng ta tăng từ cái mức là 110 lên 120 nó đã đẩy lạm phát rất nhiều. Nhưng bây giờ lại giảm từ mức 122 mà xuống dưới 100 thì nó sẽ kéo âm rất là nhiều. Tôi cứ e rằng có thể mức uh, âm lạm phát của Mỹ còn lớn hơn 0,5 ạ. Còn một nhân tố nữa ảnh hưởng đến lạm phát là giá năng lượng, là giá ga và các mặt hàng hóa khác. Thì đây chúng ta có thể nhìn qua cái giá năng lượng của Mỹ. Đấy. Đây chúng ta nhìn cái biểu đồ giá ga, nó cũng tương tự giá dầu thôi, đã đạt đỉnh và giảm giá khá là mạnh. Đấy, chúng ta biết là giá ga đạt đỉnh khi lúc chạm đến 9,7, sau đó là điều chỉnh xuống dưới 8 rồi, cũng điều chỉnh tầm gần 20%. Điều này thì nó cũng hỗ trợ cho thị trường cái việc uh, gây cái áp lực giảm giá giảm cái áp lực giảm giá khá là mạnh trong thời gian tới cái chỉ số hàng hóa chúng ta có thể xem cái chỉ số chung hàng hóa đâu nữa các mặt hàng hóa chúng ta nhìn thấy hầu hết các mặt hàng hóa của chúng ta đều giảm rất là nhiều đây chúng ta nhìn các chỉ số chung của hàng hóa đây à, chỉ số hàng hóa index CRB index của hàng hóa này đấy chúng ta nhìn cái chỉ số hàng giá hàng hóa chúng ta này sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 6 ở mức là 350 thì hiện nay xuống 300 đâu đó cũng giảm gần 20% tức là đầu vào hầu hết đều giảm nên cái áp lực lạm phát tăng giá giá cả hàng hóa là nó dịu bớt nên cá nhân tôi đánh giá là cái tháng tờ lạm phát tháng 7 này là lạm phát sẽ âm chứ sẽ không phải tăng 0,2% đâu do vậy tuần tới sẽ là tuần thị trường trừ tài chính chúng ta đón thông tin tốt và dự kiến thị trường sẽ tiếp tục tăng giá. Chúng ta trở lại với thị trường thế giới nhé. Trước khi phân tích về chi tiết về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây, với thị trường Mỹ thì chúng ta nhìn thấy đó À, tuần qua thị trường chứng Mỹ chứng khoán Mỹ tiếp tục trong xu hướng tăng giá và tuần tới dự kiến khi thông tin tốt ra thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục bùng nổ và tôi thì dự kiến tuần tới thị trường chứng khoán Mỹ hoàn toàn có thể chạm đến vùng kháng cự là M200 cộng với cạnh trên của chen, đâu đó quanh 34 ngàn. Đang 32.800 sẽ tăng hơn 1.000 điểm lên 34 ngàn. Sau đó mới gặp điều chỉnh. Đối với chỉ số SP500. SP500 thì hiện nay đang ở 4.145. Tôi dự kiến SP500 sẽ tiếp tục tăng lên vùng 4.300 thậm chí test M200 và test cạnh trên trend 4.350 sau đó sẽ điều chỉnh. Như vậy SP500 cũng sẽ dự kiến là tăng 150 giá, đâu đó rơi vào khoảng là 3,5%. Chỉ số Nasdaq Chỉ số Nasdaq thì ờ, tăng mạnh, giảm mạnh đúng không ạ? Chỉ số Nasdaq 100 hiện nay đã break cái ờ, kênh giảm giá rồi. Ờ, cá nhân tôi thì đánh giá cao chỉ số Nasdaq hiện nay đang đóng cửa mức 13.207 Tôi đánh giá chỉ số Nasdaq tuần tới có thể hướng lên test mốc 14.000 trước khi điều chỉnh. Đấy. Như vậy nếu mà thông tin thuận lợi thì rõ ràng các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ bứt phá mà rất có thể cái phiên ngày thứ tư sẽ một phiên bùng nổ khá là mạnh với mức tăng chỉ số trên 2%. Đó là đối với chỉ số chứng khoán thế giới. Ngoài chỉ số Mỹ thì chúng ta có thể xem thị trường Trung Quốc đi. Một trong hai thị trường lớn nhất thế giới. Thị trường chứng khoán Trung Quốc thì chúng ta biết là chứng khoán Trung Quốc phục hồi trước thế giới. Đây, chỉ số sang 2 đây. Giảm thì cũng giảm trước, hồi thì cũng hồi trước. Đây, chúng ta thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt đỉnh từ tháng 11 năm 2021 này. Đấy, giảm trước thế giới và tạo đáy thì là vào ờ, mùng 1 tháng 5 này, cuối tháng 4 này, 27 tháng 4 tạo đáy ở mức 2860 sau đó tăng rất mạnh 34 3004 tức là phục hồi 60% số điểm đã giảm hiện sau đó thị trường chứng khoán Trung Quốc bước vào giai đoạn sói trào điều chỉnh hiện nay lại bắt đầu phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh cá nhân tôi đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang tương tự thị trường chứng khoán Trung Quốc và chúng ta mới ở giữa đường tức là chúng ta mới đang phục hồi được một nửa chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mới đang ở điểm tương đồng với thị trường chứng khoán Trung Quốc đang ở mức 3.200 bây giờ mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục như thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục hướng đến tăng tầm 5 à, đến 7% nữa, sau đó mới gặp điều chỉnh. Như vậy là thế giới thì đang có xu hướng phục hồi. Chúng ta biết Trung Quốc đi trước thế giới một nhịp, nhịp phục hồi sóng A xong rồi, sóng B điều chỉnh xong rồi, giờ Trung Quốc sẽ bước vào nhịp phục hồi C trước khi quyết định xu hướng mới sau. Thị trường Mỹ thì vẫn đang trong sóng A, sóng hồi điều chỉnh A thôi. Phục hồi A. Bao giờ chạm đến 34.000 với Dow Jones 4.350 với SP500, 14.000 với Nasdaq thì sẽ vào sóng điều chỉnh B. Thị trường chứng khoán Việt Nam thì vẫn hoàn toàn trong sóng A. Tôi đang kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi lại 1.300, sau đó mới bước vào nhịp điều chỉnh. Đó. Và nếu không có gì thay đổi thì tuần tới nhiều khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hướng đến mốc 1.300. Bởi vì chúng ta biết là lượng đã đi trước giá rồi. Tức là cái khối lượng giao dịch, cái tiền đã chảy vào rồi. Và từ hôm tiền chảy vào đây, chúng ta có thể nhìn rõ hơn này từ hôm tiền chảy vào thì giá bắt đầu tăng vượt trội đấy từ hôm tiền chảy vào là thị trường bắt đầu bứt phá này hôm đó tạo gáp lên này bứt phá 1200 đấy và từ hôm đó là tiền một tuần liên tiếp chúng ta bứt phá hơn 50 điểm rồi vn y 30 cũng tương tự vn index thôi từ khi tiền chảy vào thì giá bắt đầu tăng trưởng đấy tiền chảy vào cái phiên đó là đây, hôm đó tiền chảy vào nhảy vọt này. Đang ờ, giao dịch là 117 triệu cổ phiếu chuyển nhượng thì nhảy vọt lên là 191 triệu. Tức là tăng 80% cái giá trị giao dịch về tiền và về cổ phiếu. Đấy, thì từ hôm đó thị trường ờ, nhảy vọt từ mức 1218 hiện nay đã lên 1272. Nhưng cá nhân tôi đánh giá nhé thì chỉ số VN30 hiện nay đang chậm pha hơn so với chỉ số VN Index. Như vậy nếu không có gì thay đổi từ tuần tới cá nhân tôi lại đánh giá cao các cổ phiếu trong nhóm vn 30 tức là dòng tiền sẽ bị hút trở lại nhóm cổ phiếu trong vn 30 đây chúng ta có thể nhìn tương quan hai chỉ số hiện nay cá nhân tôi đánh giá là chỉ số vn 30 với đang ở mức tương tự như chỉ số index cái lúc vượt 1222 thì sau đó bắt đầu tăng mạnh chỉ số vn 30 hiện nay đang chớm vượt cái vùng 1270 rồi 1270 và khi vượt 1270 tôi đánh giá chỉ số vn 30 đợt tới sẽ có xu hướng tăng tốc lên test vùng 1342 như vậy chỉ số VN30 e sẽ có xu hướng tăng 80 điểm trong khi chỉ số index cá nhân tôi đánh giá từ mức 1250 này sẽ test lên vùng 1300 thậm chí 310 thôi. Như vậy chỉ số index sẽ tăng tầm 5 60 điểm và VN30 e sẽ hướng đến tăng 80 điểm. Thì như vậy có nghĩa là VN30 e trong 1 2 tuần tới sẽ tăng mạnh hơn VNI index. Và cá nhân tôi đánh giá chỉ số vn 30 sẽ có những cổ phiếu uh, hút được dòng tiền trong uh, trong trong 1 2 tuần tới. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá là VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến 1003. Vn i30 sẽ hướng đến 1340, 1350. Thì xu hướng chung bây giờ chúng ta sẽ có những cổ phiếu phải chốt lời và có những cổ phiếu chúng ta phải canh mua. À, trở lại với bốn nhóm cổ phiếu trước đó tôi hay khuyến nghị chúng ta Thứ nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thì ờ, đối với những công ty chứng khoán hàng đầu thì tôi nghĩ là hiện nay đang đến cái ờ, thời điểm quý vị có thể canh chốt lời không phải thời điểm mở lệnh mua mới. Ví dụ như HCM. À, ờ, trước đó thì khi HCM vùng giá 17, 18, 19 tôi liên tục khuyến nghị quý vị mua. Nhưng hiện nay thì tôi nhìn thấy cái khu vực là 28, 29 này HCM sẽ phải điều chỉnh. Do vậy đây sẽ là điểm chốt lời. Quý vị tuần tới nếu còn sở hữu HCM quý vị có thể canh chốt lời ở vùng giá 2829 nhá. Đối với cổ phiếu à, VCI VCI thì cá nhân tôi đánh giá cái khu vực của VCI tầm 4445 đây là cái khu vực sẽ gặp điều chỉnh à, trường hợp cao nhất thì VCI có thể lên được tầm 4950 như vậy thì VCI đã đến vùng chốt lời rồi 45 năm rồi quý vị có thể xem xét chốt lời từng phần nhé chốt lời giải cho đến 48 49 là phù hợp còn khi mua thì tôi luôn khuyến nghị quý vị mua VCI khi ngày nó 30 32 rồi chúng ta ngồi đến thời điểm này cũng 50 phần trăm rồi đến lúc phải chốt lời rồi đối với cổ phiếu SSI thì ssi khi, khi ngày nó 18 19 tôi liên tục khuyến nghị mua đó. à, ờ, cá nhân tôi thì đánh giá ssi tối thiểu sẽ tăng lên 26 27 đây là khu vực quý vị có thể xem xét canh chốt lời nhé còn trường hợp cao thì có thể lên 29 30 như vậy tầm SSI tầm từ 26 trở lên là lúc quý vị canh chốt lời không phải canh mua nữa ờ, thậm chí quý vị nào chờ thì có thể chờ đến 27 28 chốt được càng cao càng tốt đấy nhưng tôi nghĩ là cổ phiếu đang tiến về vùng giá gần đến điểm chốt lời rồi hiện nay đang tư 248 rồi còn 10,5 đến 10% nữa tiến đến điểm chốt lời thì quý vị nên lưu ý đấy. quý vị nào mà chốt được 27 28 thì càng tốt thôi không sao cả đối với cổ phiếu FTS FTS thì cá nhân tôi đánh giá khu vực 35 36 này là điểm chốt lời của FTS rồi. Trường hợp cao nhất có thể lên đến 40, 41 nhưng tôi không đánh giá cao khả năng này. Tôi nghĩ là từ cái điểm 36 này FTS sẽ gặp vùng cung rất là mạnh. Trước đó khi tôi khuyến nghị quý vị thì FTS trước chia là giá dưới 30, còn sau chia là 20. 20 mà lên đến 36 thì 80% rồi, không còn gì để kỳ vọng nữa. Đấy quý vị nên xem xét chốt lời còn đương nhiên là chốt lời càng cao càng tốt quý vị chốt lời 37 38 thậm chí 40 càng tốt nhưng nó đang tiến đến vùng chốt lời rồi không phải vùng mua cổ phiếu VND VND thì tôi nghĩ là vùng giá tối thiểu là 24 VND sẽ đạt còn nếu trường hợp cao thì VND sẽ lên được 26 27 như vậy nó tiến xa 22 VND thì còn dư địa tăng hơn nếu quý vị mà vẫn muốn mua cổ phiếu chứng khoán thì tôi nghĩ những cổ phiếu như VND là những cổ phiếu khi điều chỉnh quý vị có thể mua để chờ lên 25 26 chốt lời. Đó. Còn rất nhiều công ty chứng khoán khác nữa, nhưng cá nhân tôi tôi đánh giá những công ty tốt nhất thôi và những công ty tốt nhất là theo quan điểm cá nhân tôi các bạn nhé. Nó có nhiều yếu tố chứ còn uh, tất nhiên là không phải có thể bạn thích một công ty khác hoặc nó tốt hơn tôi không biết. Nhưng cá nhân tôi thì tôi đã luôn chọn những công ty trong top 10 và đánh giá những công ty ngoài cái việc dòng tiền mạnh ngoài thị phần môi giới ngoài việc tự doanh ngoài việc quản trị vốn nó còn rất nhiều yếu tố để tôi đưa ra nhóm công ty khuyến nghị đối với cổ phiếu bất động sản thì trước đó tôi luôn khuyến nghị quý vị cổ phiếu đất xanh khi nó ở 18 19 thì hiện nay nó tăng đến 27 cá nhân tôi đánh giá đất xanh ở vùng giá 28 29 cao nó có thể test được MA 231 nói chung đang tiến đến vùng giá chốt lời rồi khi đất xanh 28 29 quý vị nên chốt lời tuần tới quý vị cũng nên canh chốt lời thôi chúng ta mua dưới 20 đến 28 29 cũng 40 50 phần trăm rồi không có lý do gì để không chốt lời cả đối với cổ phiếu bất động sản tốt nữa Nam Long Nam Long thì tôi nghĩ là Nam Long còn dư địa tăng đấy nhưng điểm mua thì tôi không đánh giá cao cái điểm mua Nam Long ở vùng giá 41 này vì trước đó thì cái Nam Long 35, 36 tôi luôn khuyến nghị quý vị mua rồi. Tôi nghĩ là quý vị nên ngồi chờ Nam Long. Khi Nam Long lên đến vùng giá 45, 46 thì đấy là khu vực chốt lời Hiện nay giá 42 rồi, còn 10% nữa thôi. Cổ phiếu khu công nghiệp thì trước đó tôi rất là bồ kết. Nhưng ngược lại thì à, nó đến điểm chốt lời hết rồi. Cổ phiếu à, KBC. Đấy, cái thời KBC ở 28 29 trước chia và ứng với lại 27 26 sau chia tôi luôn khuyến nghị khuyến nghị quý mua và tôi kỳ vọng đây KBC lúc đó là về 40. 40 trước chia còn sau chia thì là 38 39. Hiện nay KBC đã đạt kỳ vọng rồi. 39 40 rồi, chúng ta chốt lời nghỉ thôi nhá. Còn quý vị nào mà ham hô đánh đấm thì tùy thôi. Cá nhân tôi thì nghĩ là những cổ phiếu này nên chốt lời. Đối với cổ phiếu VGC bất động sản khu công nghiệp cũng rất là tốt Vinareza nhưng tôi nghĩ là cổ phiếu này đang bị định giá cao rồi quý vị có thì nhắm mắt vào chốt lời thôi trước đó BGC thì rất là tốt khi nó ở 30 32 nhưng hiện nay thì 60 62 tăng 100% siêu lợi nhuận trong giai đoạn này thật ra quá tốt rồi quý vị mà không chốt lời thời điểm này nữa thì tôi cũng chịu thôi đó. có những cổ phiếu có thiên hướng đầu cơ bất động sản cũng tốt nhưng định giá không thấp nhưng nó có thiên hướng đầu cơ ví dụ như cổ phiếu ờ, DIG này Trước đó tôi khuyến nghị quý vị mua rất là mạnh ở vùng giá 30 33 trước chia. Nó ứng với lại 25 26 sau chia. Hiện nay VIG đang 41, cá nhân tôi đánh giá VIG vùng giá 43 44 sẽ lên được. Hiện nay 41 tức là tiến đến vùng chốt lời rồi. Quý vị có thể canh chốt lời VIG vùng giá 43 44 thôi. Hướng cổ phiếu CEO cũng ờ, thiên hướng đầu cơ rất là mạnh. À, CEO thì ờ, Trước đó cái vùng 23, 25, 26 này tôi khuyến nghị mua hiện nay đang 34. Tôi thì tôi không đánh giá cao về CEO nhưng tôi cũng chưa thấy nó bùng nổ. Cá nhân tôi thì nghĩ CEO hoàn toàn có thể cán được đích 40. Nhưng nếu mà để khuyến nghị mua 33, 34 thì tôi không khuyến nghị đâu. Quý vị phải tự cân nhắc thôi. Còn nếu quý vị nào cầm CEO rồi thì nói chung là chúng ta nên canh chốt lời vùng giá 38, 40. Nếu giá lên được, còn nếu không quý vị phải ứng biến một chút chứ cái mức độ nó tăng từ 25 26 mà lên đến 34 cũng là khá là nhiều rồi 45 40% rồi lúc đó quý vị phải cân nhắc thôi bởi vì tôi cũng không lúc nào không phải lúc nào tôi đúng tuyệt đối được tôi nhiều xác suất đúng thôi có nghĩa là nhận định 10 má đến 7 8 má đúng thôi chứ còn đòi đúng 10 cả 10 thì không có đâu các bạn ạ đối với cổ phiếu CE e cũng mang thiên hướng đầu cơ kỹ thuật hạ tầng đó đây trước đó tôi khuyến nghị quý vị mua đây ở vùng giá 15 16 đây vẫn còn kẻ vạch đây vì đấy là đáy trước Covid đây nó rất là mạnh hiện nay giá đang 21 rồi tôi thì tôi kỳ vọng uh, ờ, CI có thể tiến đến vùng giá 24 xa hơn là 26 như vậy CI 21 thì mua hay không thì nó cũng không được hợp lý lắm bởi vì từ 15 16 lên 21 thì nó 30 hơn 30% rồi. Tôi nhìn nếu quý vị có hàng thì nên cầm và chờ khi giá lên 24 26 thì chốt lời thôi còn nếu quý vị nào đu bám sóng giỏi lướt ngắn thì tôi chịu vì tôi tôi mua bán theo vùng đến vùng thì tôi mua và là hết vùng là đến target là tôi bán thôi còn bán xong nó lên nữa hay không tôi chịu cái đấy nó là hên xui thôi quý vị nhiều lúc liều ăn nhiều à, đó là nhóm cổ phiếu ờ, bất động sản còn rất nhiều cổ phiếu tốt nữa nhưng thực ra thì nó không trong tầm chú ý của tôi à, ngoài ra nhóm cổ phiếu ờ, khu công nghiệp thì còn mã grvr này tập đoàn cao su ờ, hiện nay đang chuyển đổi rất nhiều sang khu công nghiệp. Trước đó đây, cái vùng 21 22 <laughs> tôi luôn khuyến nghị quý vị mua, hiện nay giá đang 247. Cá nhân tôi đánh giá đấy, nếu VGR này mà test trở lại MA50 đâu đó ở quanh 23 này, 23 235 quý vị có thể mua với kỳ vọng GVR lên trở lại 28. Đấy. Chứ còn bây giờ mua 21 22 tôi không đánh giá cao nó có giá đấy nữa đâu. Nhưng 23 235 thì tôi nghĩ nó sẽ là vùng giá phù hợp để mua nếu nó điều chỉnh còn nó lên thẳng thì chịu thôi phải chịu thôi không làm nào được đó nhóm cổ phiếu bất động sản đối nhóm cổ phiếu ờ, thép đối cổ phiếu thép thì tôi nghĩ đang tiêu lý tốt hòa phát ừ, đã có tiền vào ở vùng giá 23 đợt thấp nhất thì 21 22 này tôi vẫn khuyến nghị quý vị mua bây giờ kỳ vọng 21 22 không có nhưng cá nhân tôi đánh giá hòa phát quanh 23 là khu vực mua tốt Hòa Phát tôi hoàn toàn kỳ vọng có thể lên được hạ tầm 27 xa hơn là 30 đấy còn tùy quý vị thôi à. tôi thì không phải là chắc chắn cổ phiếu nào tôi nói cũng đúng nhưng mà tôi nghĩ là cái xác suất nó khá là cao và miền giá thì khá là an toàn trong nhóm cổ phiếu thép thì còn cổ phiếu Nam Kim Nam Kim thì tôi nghĩ đã có mức tăng tốt hơn Hòa Phát nhưng mà nao kim thì mang thiên hướng ờ, đầu cơ nhiều hơn nên quý vị nào mà ưa mạo hiểm thích biến động mạnh thì có thể canh nam kim tôi thì tôi nam kim hiện nay đang 28 tôi đánh giá nếu nam kim điều chỉnh trở lại vùng giá 18 19 thì đây là quý vị có thể mua tốt với kỳ vọng tiếp theo nam kim sẽ lên đến vùng giá 24 25 còn 28 thì quý vị phải tự cân nhắc thôi vì nó không phải là khu vực miền giá tôi ờ, kỳ vọng cổ phiếu hoa sen mang thiên hướng đầu cơ nhất trong ba cổ phiếu thép. Hoa sen hiện nay 20 năm rồi. Cá nhân tôi đánh giá nếu Hoa sen test lại tầm 18 18 năm đây là khu vực để quý vị mua. Với kỳ vọng Hoa sen là lên đến 23 xa hơn 25. Đấy. Còn 20 năm thì tôi không dám khuyến nghị gì cả. Đối với cổ phiếu ngân hàng, à, cá nhân tôi đánh giá nhé thì hai tuần tới tâm điểm dòng tiền sẽ tìm đến cổ phiếu là nhóm VN30 và chúng ta biết là nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm gần một nửa trong nhóm VN30. Do vậy cá nhân tôi đánh giá khá tích cực đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong những tuần tới nhưng tích cực không phải với tất cả cổ phiếu các bạn nhé. Nhóm cổ phiếu ngân hàng BIDV BIDV thì đấy trước đấy là vùng giá dưới 30 29 30 tôi khuyến nghị quý vị mua kỳ vọng là nó tăng lên 38 39 hiện nay đạt target rồi tôi cá nhân tôi đánh giá là BIDV 3940 quý vị chốt lời thôi đến điểm chốt lời rồi 30 35% rồi nghỉ Đấy, mặc dù tôi đánh giá tích cực với nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng với nền giá hiện tại BIDV thì tôi không khuyến nghị quý vị mua mà tôi lại khuyến nghị quý vị nên chốt lời còn đương nhiên có thể chốt lời xong nó chạy tiếp cái này không ai biết được đấy nhưng mà ở vùng giá an toàn thì tôi nghĩ nó không còn quá an toàn nữa Tương tự BIDV thì có CTG rất là tốt. Đầu tư khi ở vùng giá 22 23 rất là tốt. Đây, ngày đó chúng ta cũng mua ở vùng giá 22 23 đây. Nhưng ngược lại thì chúng ta kỳ vọng CTG lên 2930 hiện nay giá đã đạt 2930 rồi, 29 rồi. Quệ nên canh chốt lời thôi, 2930 là khu vực chốt lời. Trường cao CTG có thể lên 31 32 nhưng không còn nhiều dư địa. Tôi không khuyến nghị mua ở thời điểm hiện tại. MCTG là khu vực chốt lời. Hiện nay giá đã tăng được 35% rồi. Som điểm mà chúng ta khuyến nghị mua rồi Đến lúc chốt lời thôi Đến lúc phải thu quân về thôi Cổ phiếu đánh giá rất cao trong dòng ngân hàng Tiếp theo cũng là MBB Đấy, Trước đó đây này Cái vùng 22 tôi khuyến nghị quý vị mua này Giá thậm chí còn xuống đến 21.8 này này 22, 23 này Bây giờ giá đã tăng lên 27 rồi Mà ngày đó tôi kỳ vọng MBB về 28, 29 thôi như vậy thì nếu quý vị cầm MBB thì có lẽ chúng ta đợi 28, 29 một chút lời thôi. Giá đến 27 rồi sắp đến điểm chốt lời rồi giờ chúng ta chỉ mua được MBB trừ khi nó điều chỉnh tức là trừ khi MBB điều chỉnh về dưới 26 thì đây sẽ điểm mua tốt để chúng ta kỳ vọng tăng được 15% lên 2930 còn à, nếu mà ở giá 27 thì tôi nghĩ là lên 2930 không còn dư địa đâu nghỉ thôi tức là những ngân hàng tốt nhất thì đã tăng rồi bây giờ có lẽ chúng ta buộc phải chuyển xuống ngân hàng tốt sau thôi tốt vừa À, Vietcombank thì rất là tốt nhưng cá nhân tôi luôn định giá là Vietcombank ở mức giá cao rồi. Đợt vừa Vietcombank phục hồi hơi bất ngờ, phục hồi 10 giá 15%. À, ờ, cá nhân tôi đánh giá Vietcombank ở vùng giá 8x thì không còn gì để ăn nữa đâu. Có lẽ chúng ta nên thôi, quý vị nào mà mua Vietcombank ở 72 thì có lẽ 82, 83 chốt lời thôi. 82, 84 này chốt lời nghỉ thôi. Cổ phiếu ờ, ngân hàng tiếp theo có lẽ chúng ta đến với những ngân hàng tốt vừa thôi theo mình mức định giá thôi Techcombank Techcombank thì trước đó chúng ta mua mạnh ở vùng giá 33 34 giá cũng tăng được đến 38 nhưng mà chưa tăng quá nhiều cá nhân tôi đánh giá Techcombank sẽ tích lũy ở quanh 38 và bứt phá một khi bứt phá Techcombank sẽ hướng đến vùng giá ngắn nhất là 42 xa hơn là 44 45 à, cá nhân tôi đánh giá là Techcombank nếu điều chỉnh xuống 37 Quanh 37 đây sẽ là khu vực mua cho quý vị. Để chúng ta kỳ vọng tăng trở lại 4 445. Ờ, Từ 37 đến 4445 thì cũng được 20%. Đấy, mức giá quanh 37 là một mức tốt để đầu tư. À, cổ phiếu VPBank. VPBank thì tích lũy rất tốt ở vùng giá 27 29 Đấy trước đó chúng ta canh mua 27 này 26 27 này giá thực ra xuống đến 26 năm quay đầu à, giá gần như tăng rất chậm rất yếu cá nhân tôi đánh giá là Bank thì nói chung là vùng giá 28 285 nếu điều chỉnh xuống đây là cơ hội để quý vị nhập hàng lên tàu với kỳ vọng Bank sẽ tăng trở lại vùng giá quanh 34 à, ờ, cứ cho là 28 đi 28 lên 34 cũng được 20% ờ, đáng đầu tư đó là trong các ngân hàng lớn à, cổ phiếu STB STB trước đó chúng ta cũng rất khuyến nghị đầu tư khi nó dưới 20 1920. Hiện nay trước đó chúng ta kỳ vọng STB tăng trở lại 26 27, giá hiện nay đã tăng trở lại cao nhất lên đến 25 7 rồi, đến target rồi. Tôi nghĩ nếu ai cầm tích ờ, STB thì chốt lời thôi, canh 26 27 chốt lời thôi, không có khuyến nghị mua nữa. Từ 20 mà lên 26 27 thì thì cũng là 35 40% rồi. Đối với nhóm ngân hàng tầm trung Ngân hàng tầm trung ACB ACB thì tôi nghĩ tôi đánh giá ACB thì ngân hàng khá là tốt nhưng mà với mức giá thì tôi lại nghĩ là nó không phù hợp đầu tư biến động khá là ít và cũng không nhiều target ACB có thể tăng trở lại 27 từ vùng giá hiện tại 258 đến 27 chưa được 10% nếu trường hợp điều chỉnh ACB cũng thường không điều chỉnh mới đâu chắc cũng trở về 24 24 27 10%. Tôi nghĩ là ACB thì an toàn nhưng mà không còn nhiều dư địa để đầu tư. Ngân hàng đầu chu tiếp theo Tiên Phong Banh. Tiên Phong Banh thì tích lũy khá tốt ở vùng giá 26 28. Cá nhân tôi đánh giá Tiên Phong Banh tiền đã vào rồi. Đợt đây, chúng ta có thể nhìn à, tiền đã bắt đầu vào Đây, cái phiên ờ, thứ 5 tiền vào khối lượng tăng vọt gấp đôi bình thường. Tiên Phong Banh cũng đã bứt phá 28 năm rồi. Cá nhân tôi đánh giá nếu Tiên Phong Banh lốc gáp trở về vùng giá 28, đây sẽ là khu vực mua tốt. Thậm chí nếu nó về 27 năm thì càng tốt cho quý vị mua thôi. Đấy. Tức là quanh 28 quý vị có thể tham gia mua Tiên Phong Banh. Với mức kỳ vọng ngắn nhất lên trở lại 33, tôi thì kỳ vọng nó tăng trở lại 35. 35 test M200 ngắn nhất thì 33 như vậy từ vùng giá 28 lên 35 cũng được ờ, hơn 20% còn lên 33 thì cũng được 17-18% ờ, đây cũng là một mức đầu tư tốt SHB cũng là một ngân hàng tầm trung đáng chú ý ờ, cá nhân SHB thì cần vượt qua vùng giá 15 năm cá nhân tôi nghĩ là nếu SHB tích lũy mà điều chỉnh về vùng 14 15 14 năm 15 đây là một khu vực tốt để quý vị nhập hàng tốt nhất là 14 năm thậm chí xa hơn có thể về được đến 142 test MA 100 thì càng tốt nhưng nếu không thì tôi nghĩ là vùng giá lớp gáp này à, quanh 14 năm là một khu vực mua tốt à, SHB thì ngắn nhất sẽ hướng đến 17 cá nhân tôi đánh giá cao khả năng nó sẽ tăng trở lại 19 từ vùng giá 14 năm mà lên 19 thì cũng 20 25% đấy đấy cũng là một mức đầu tư khá là tốt như vậy thì tuần tới tiền có xu hướng trở về nhóm cổ phiếu VN30 e trong vườn Y30 chúng ta có những cổ phiếu nào mà chúng ta cần quan tâm. Ngoài ra còn bộ đôi nhà Vingroup tôi cũng đánh giá là họ nhà Vingroup sẽ phục hồi. Vinhome này sau khi tạo mô hình hai đáy ở 60 này, 58 này. Đấy, cũng dòng tiền của lớn cũng đã vào đang bứt phá rồi. Cá nhân tôi đánh giá Vinhome sẽ quay trở về vùng giá 70. Như vậy nếu Vinhome test trở lại 60 đây là điểm mua khá là tốt, quanh 60 thôi. Quý vị có thể mua còn quý này nào mà à, muốn mua luôn 61 cũng ok thôi 61 lên 70 thì cũng được đâu đó tầm 17% tôi đánh giá khá cao Vinhome dòng tiền là đã có dấu hiệu trở lại trong trong 6 ờ, phiên gần đây có 3 phiên dòng tiền bứt phá vào đó. Nếu điều chỉnh có lẽ Vinhome điều chỉnh về quanh 60 61 đây là điểm mua với đích để hướng đến 70. Cổ phiếu Vingroup tôi cũng đánh giá rất cao ở thời điểm hiện nay, sẽ có nhịp hồi kỹ thuật thôi. Vingroup đã xuống đến vùng quá bán rất là sâu rồi đặc biệt trên đồ thị tuần Đấy, ờ, RSI đã có thời điểm Vingroup xuống đến vùng giá 21 trong lịch sử thì đợt Covid thì RSI đã có thời điểm xuống sâu hơn Đấy, xuống đến sâu nhưng hiện nay thì tôi không đánh giá cao là có thể xuống đến 10 giống như đợt Covid tôi đánh giá là Vingroup hiện nay đang bắt đầu có dấu hiệu tuy nhiên chưa nhìn thấy dòng tiền vào à, tôi cần một phiên xác nhận dòng tiền vào khớp bùng nổ với cổ phiếu Vingroup còn Vingroup thì tôi kỳ vọng sẽ tăng trở lại vùng giá 7x xa hơn là có thể 80 là tối đa hiện nay đang 65 à, mức tăng Vingroup hoàn toàn có thể 15 20% cũng là một điểm đáng chú ý à, trong các cổ phiếu còn lại nữa nhóm ngành còn lại thì tôi không nhìn thấy nhóm ngành nào sáng sủa lắm có những cổ phiếu ví dụ như ngành bán lẻ MWG thì tôi nghĩ là Nền giá thì cũng đến điểm phục hồi kỹ thuật nhưng mà hiện nay thì doanh số nó đang đi xuống. Do vậy tôi không đánh giá cao cổ phiếu MVKG có thể phục hồi được mạnh. À, chúng ta nhìn kỹ thuật MVKG. Đấy, MVKG thì test đúng cạnh dưới của chen này, lúc 58 59 này, đây là khu vực mua này. Ờ, mức độ phục hồi tôi chỉ kỳ vọng nó về đến ben rưỡi thôi 66 xa hơn là test MA 200 68 mà nếu vùng giá 63 mà lên 68 thì không nổi 10% không mua được Đấy. nếu quý vị nào đã mua thì phải mua lúc test cạnh dưới của chen 58 59 rồi thì kỳ vọng trở lại 68 thì mới được đâu đó 15 17% Đấy. hoặc là cổ phiếu Novaland tôi cũng không kỳ vọng vào cổ phiếu này bởi vì cổ phiếu này theo tôi đang định giá rất là cao 75 đã phục hồi 80 trường hợp cao của Novaland đang tích lũy trong cái kênh phân phối giảm cao thì Novaland có thể chạm đến vùng 86 mà 80 lên 86 không nổi 10% chúng ta có nhiều sự lựa chọn tốt hơn không tội gì Novaland thì cá nhân tôi đang tích lũy trong một nêm giảm nhiều khả năng khi mà phá cạnh dưới của nêm này thì Novaland sẽ xuống khá là bi đát hiện nay nó vẫn đang tích lũy thôi chưa phá nó tương tự cổ phiếu Vingroup khi Vingroup ở trên đỉnh thì cũng tích lũy phân phối khá là lâu và khi phá cạnh thì giảm khá là sâu Đấy, lúc trước chúng ta cũng nhìn thấy Vingroup có một cái pha tích lũy rất là mạnh này à, cái cụm tích lũy rất mạnh trên M200 này ở vùng giá 9x này nhưng một khi đã tụt phát thì đi rất là sâu Novaland hiện nay cũng đang cứng ở đấy thôi Ok như vậy chốt lại tuần tới thì uh, cá nhân tôi đánh giá nếu quý vị có thể tập trung mua vào những cổ phiếu trong nhóm VN30 e và những cổ phiếu ngoài VN30 e À, tôi đánh giá cao những cổ phiếu VN30 e mà quý vị có thể quan sát chú ý. Chúng ta canh chốt lời đối với những cổ phiếu đã đang đạt target trong nhóm ngân hàng, ví dụ như BIDV này, CTG này, MBB này, STB này, ừ, SSI này. Ờ, Vietcombank này uh, còn có thể canh mua đối với những cổ phiếu kha còn lại ví dụ như nếu giá điều chỉnh ví dụ như GVR nếu điều chỉnh về vùng mua tốt mà tôi đã khuyến nghị trước đó hoặc là Techcombank, TPBank, uh, ờ, VPBank đó, tuần tới thì tôi hướng nghị quỹ vị hoặc là Hòa Phát đó là những cổ phiếu chúng ta có thể canh mua bán có những cổ phiếu hoặc là bộ đôi cổ phiếu nhà Vingroup như là VIX và VHM đó đó là những cổ phiếu chúng ta có thể canh mua còn có những cổ phiếu chúng ta không cần quan tâm đến vì nó định giá cũng hợp lý hoặc cao hoặc là không có tiềm năng ví dụ như FPT GA hoặc là MVKG, Novaland Phát Đạt PLX Sa Sáp này Sabeco này. đấy là những cổ phiếu chúng ta cũng không nên quan tâm đến Nói chung là trong phân tích tuần này tôi chỉ rất rõ Bây giờ chúng ta đang ở phần 3 cuối cùng của sóng nhé sóng phục hồi chúng ta đã đi được hai phần đoạn đường rồi trước hết là chúng ta đi còn một phần ba cuối cùng nữa trước khi rơi một nhịp điều chỉnh sau điều chỉnh chúng ta mới tính tiếp Viên index của chúng ta đã đi từ 1150 lên 1250 rồi chúng ta chỉ còn 50 điểm cuối cùng thôi thời điểm này chúng ta nên những cổ phiếu nào đạt target thì nên canh chốt lời đứng ra ngoài những cổ phiếu nào mua thì chúng ta nên mua hết sức thận trọng ở những miền giá tốt còn quý vị mà đu bám bằng vào giá thì tôi chịu tôi không khuyến nghị được có vần y 30 thì tôi thấy là chúng ta mới đi một đường một nửa đường thôi vần y 30 thì uh, từ 1200 hiện nay mới lên 1270 còn 80 điểm phía trước nên tôi đánh giá cao là dòng tiền sẽ trú ẩn vào vần y 30 do vậy một vần y 30 tôi thấy là nhóm ngân hàng chiếm nửa nửa ờ, danh sách trong vần y 30 rồi do vậy chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu ngân hàng mà còn có giá tốt thế thôi Buổi phân tích nhận định thị trường chứng khoán tuần từ ngày 8 đến 15 thì đến đây là kết thúc. Tôi chúc quý đầu tư có một uh, tuần đầu tư hiệu quả. Tuần tới tôi dự kiến là viên của chúng ta sẽ tiếp tục một tuần bùng nổ và quý vị hãy nhớ là khi chiến thắng không quên nhiệm vụ. Đến thời điểm này tất cả cổ phiếu chúng ta mua ở dưới đáy chốt lời khi tôi khuyến nghị thì đều lãi ở mức 30 50% rồi. Là lúc quý vị phải giữ thành quả nhé. Nếu chúng ta giải ngân thì cũng hết sức cẩn thận thời điểm hiện tại. Cơ hội vẫn luôn có, ờ, mã giải ngân cũng vẫn có nhưng mà chúng ta nên giải ngân một cách thận trọng. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.